thấy ờ, cô chú anh chị thấy không chỗ cây ờ, từ ờ, cái cây cây cột sắt đó đó ra tới ngay mé đường này mình chừng nữa mình sẽ làm cái đường đi bên hông chừng nữa là bắt từ cái đây nè từ ngay chỗ này từ ngay chỗ cái đường lộ này nè mình sẽ làm một cái hàng rào lên đường đi bên hông đây là dựng cái à, lán trại để ờ, có người à, ngủ giữ túp liều chanh ngủ giữ lại đây cũng là phần đất của mình thì nữa khi mà lợp xây rồi lên xong nó mình sẽ dời vô nhà đó tới ngay cây cột đó, đó cô chú anh chị thấy không cây cột lỗ này đặt ngay cái lỗ này thì nữa mình à, sẽ là cái cổng đi vô cái cổng đi vô ra tới làm sao luôn chiều dài của cái máy ấm này là nó gần 30 à, mét đó đây đất của mình à, tới phần tới mé bên đây luôn nè đó nó sẽ là bo cái cua như vậy nữa mình sẽ tận dụng hết hết những cái phần này đây luôn làm cái đường đi ở đây là cổng chính cổng chính xong mình ôm vô mở đầu là làm cái sân cái sân này có thể đậu được uh, xe hơi xe cấp cứu gì được hết thì nữa là mình sẽ làm thêm uh, cái phần uh, dài ở đằng sau ở quanh cái uh, bờ kè ra thêm ba bốn mét gì nữa Hiện tại thì Phước à, vẫn à, tiếp tục à, nhận sự chung tay góp sức của cô chú anh chị anh chị quý mạnh thường quân nha à, mỗi người à, nếu mà mình có lòng thì mình hỗ trợ bao nhiêu Phước cũng nhận à. 50 ngàn 20 ngàn gì Phước cũng nhận để chừng nữa sau khi hoàn thành xong Phước sẽ làm một cái bảng ngay chỗ này có thể là ngay cái dách này luôn nè tại từ cây cột này là à, cây cột này nè cột mé đó đó là nữa Phước làm cái bảng dựng lên cái bảng màu xanh chữ trắng là để để là bảng tri ân À, mạnh thường quân hỗ trợ những mạnh thường quân hỗ trợ vào bao nhiêu phước cũng ghi tên lên khi mà mình bước chân vào máy ấm thì mình sẽ thấy à, và sẽ vào à, thứ bảy hàng tuần à, buổi chiều sau khi phát lương cho nhân viên xong thì à, Phước sẽ à, phát lương cho các anh em thợ xong á Phước sẽ à, bắt đầu à, đi à, trả tiền vật tư và sẽ công bố chi tiết à, rõ ràng từng phần à, vật tư hay là thợ thầy đồ bao nhiêu và người ngủ giữ ở đây luôn là Phước cũng thuê nha nói chung là mình thuê hết ngủ giữ ở đây mình cũng thuê luôn tạm thời à, thợ thì Phước chỉ có kêu à, hai thợ và ba phụ khi nào mà xây bắt đầu tiến hành xây á, mình sẽ kêu thêm thợ sau trong trong phụ đây thì có một anh là với vợ anh sẽ ngủ ở đây ngủ ở láng trại này Phước thuê 600 ờ, ngàn Hai vợ chồng vừa phụ vừa làm phụ ở đây vừa ngủ dữ luôn Cơm nước họ sẽ tự lo Thì nếu mà họ làm tốt thì nữa mình sẽ bồi dưỡng sau Cứ ờ, ký ha anh Ký rồi nữa gom lại nữa rồi ờ, gom lại cuối tuần nữa thanh toán sau cuối tuần thì gom đơn lại Phước sẽ ra chỗ ờ, bên ờ, vật tư Phước ờ, sẽ thanh toán và sau đó công bố cho cô chú anh chị xem nha mình sẽ gõ gàng từng chi tiết hết tất cả vì bây giờ hiện tại là vấn đề từ thiện nó đang rất là tế nhị nên mọi thu chi mình sẽ báo cáo hết cho tất cả cô chú anh chị biết để mình tiện cập nhật theo dõi và cũng như là cập nhật luôn cái tiến độ của cái máy ấm này ạ à. xe ra để mé ra cái nha Ấn trước này thì mình làm cái bảng Sau đó thì Phước à, sẽ chừng nữa Phước sẽ à, như à, có mạnh thường quân nào đó hỗ trợ phát tâm một cái bức tượng tượng Phật quan âm hay tượng gì đó thì mình sẽ để một góc kế bên luôn đó để mình thờ luôn mình thờ mình đốt nhang cho mấy cụ ở đây niệm Phật cái này nó sẽ chia làm Phước không có làm phòng ngủ gì hết nó chỉ là à, một cái phòng khách để là thờ đó là mình Phước kêu là phòng thờ xong rồi tới à, khu ông khu bà xong rồi tới cái bếp và một cái kho để uh, chứa uh, những cái uh, như là chẳng hạn như là gạo đồ này nọ và một cái uh, tủ y tế uh, ở đây Phước sẽ không gắn máy lạnh nha Phước uh, sẽ để quạt hết tất cả nhưng mà làm cửa sổ thông thoáng đồ hết sẽ đóng lau phong uh, ốp gạch lên hết gạch thì Phước có thể là ốp lên ờ, một m sáu hay một m tám tùy ép full ờ, full nhà luôn tùy theo cái kinh phí tới lúc đó như thế nào đó cô chú anh chị nhìn thấy cũng rộng ha đó cái đất của mình sẽ từ cây cột đó đó kéo dài tới mặt đường luôn gần 20 ờ, mét thôi à. nhưng mà mình chỉ dùng khoảng cỡ 17 ờ, 18 mét thôi chừa lại ờ, cái phần này mình làm đường lối đi bên hông là từ ở đằng sau mình sẽ làm lối đi bên hông Phước sẽ làm để mấy cái băng đá ở đây cho mấy cụ ngồi sau đó bước ra trước này có thể chơi ở trước này thì nữa Phước sẽ để cây cối đồ này nọ còn bên hông này nếu mà mấy cụ đồ muốn trồng rau đồ gì cũng được để mấy cái thùng mớp á dài dài dài dài cặp này mình trồng rau trồng gì đó một cái bảng cái bảng à, tri ân à, tượng cái đó dự định đó nha rồi phước sẽ làm một trồng một cái cây cái cây ngay cái gốc này để cố định cái phần đất của mình ngay đó cái bảng này là các bạn dựng lên cái tên của máy ấm thì nữa phước sẽ à, hỏi kỹ lại cô chú anh chị sau ví dụ như là phước thì sẽ không ghi tên phước rồi phước à, phước như là phước có dự định là để là máy ấm máy ấm dưỡng lão à, của tập thể tất cả quý mạnh thường quân à, hỗ trợ để à, nuôi dưỡng cô già neo đơn gì đó rồi à, phước chỉ ghi một dòng nhỏ dưới là đại diện phước cần thơ quản lý phước chỉ là người đại diện thôi thuộc xã ấp nào đó tại vì đây là cái à, của chung chứ không phải của riêng ai hết cái nền mình sẽ làm cao hơn so với cái mặt đường là hai tấc nha cô chú anh chị cái phần móng với lại phần nền nhà này không Phước dự trù chắc có khoảng một từ à, một trăm rưỡi đến 200 triệu á tạm thời thì ba cái cát đá này mình kêu ít ít ít ít, ít để mình làm rồi chừng nữa nếu mà vô cắt nền thì mình sẽ kêu ghe kêu ghe đi đường ghe cho nó rẻ đi đường ghe với lại Phước cũng đang kiếm uh, kiếm chẳng hạn như là lỡ có gặp ghe đi ngang á mình mua nguyên cái xe gạch bự luôn cho gạch tư nó rẻ lời đây mấy cái đóng đóng mấy cái này là để nữa mình để xuống ờ, dưới này nè mình ờ, đổ đây nữa mình ốp xuống nè đổ cái ờ, cái móng nó làm khung hết trơn rồi sát Ủa nước ở đây mấy anh em thấy cái thùng nước đá mà anh không có mua hả đi đâu vậy hả <laughs> vô sát thì là ừ, đóng ra lại ra ngoài đây là người uh, ngủ giữ sẵn đợi rồi nấu cơm ăn luôn rồi thì thôi à, chắc có lẽ Phước xin à, kết thúc clip à, tại đây nha hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một clip sau khi mà đổ cột đồ lên hết chắc khoảng một tuần nữa Phước sẽ cập nhật một lần về chi phí này nọ lương thợ lương bổng và cái quỹ hiện tại danh sách mạnh thường quân cập nhật tới đó nói chung là tất tần tật hết rồi bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha